Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé à, Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay Thì hôm nay thì uh, Giang cũng không có gì để chia sẻ tới uh, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Là nhiều cái nội dung cả Thì ngày hôm nay thì uh, uh, mình uh, bảo bà con là đấy mình mở rộng thêm cái đường cái đoạn cua của cái cầu thứ hai này của anh chị nhé sau khi mà mình đổ cái cột này xong thì à, tại mình chưa tháo cốt pha được nó chưa cứng đấy đợi một vài hôm nữa đấy thì à, mới cứng được đó là cái vấn đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ ai là những cái đoạn mà nó bị uh, lở đất nó hẹp đấy mình bảo bà con là đi mua xi về hết xi si đâu mà xi về mình xây kè nó lên để đường nó rộng cái vực thì xuống dưới này đi rất là nguy hiểm nó nhỏ ấy và mình lấy đất lấp vào cho nó chắc cái đường và sau này thì à, cái đoạn này mình cũng sẽ đổ uh, bảo bà con đổ ít bê tông mình chia một ít bê tông nữa để cho nó chắc chắn vào cái cầu nhưng là do là thời gian tới còn hai ngày tới là mình phải xin phép là nghỉ về quê là mình à, có việc là đưa mẹ mình về quê nữa để dỗ bà Đấy, mẹ giang chúng anh chị biết là, là có tuổi đi lại rất là khó khăn nếu mà mình không đưa đi đấy rất là khó nên là có lẽ trong vòng một vài ngày tới là mình sẽ hoãn đi làm thiện nguyện để có thể đưa mẹ mình về quê sau đó là xong công việc vài ba hôm thì mình lại tiếp tục quay lại con đường à, thiện nguyện đi giúp bà con thứ nhất là có những cái hoàn cảnh của hai chị mình mình cũng chưa thể có thời gian để sang uh, uh, giúp uh, hai chị được thứ nhất là ở bên uh, nhà của chị xá thì mình đang hỏi là cái nguồn nước ấy. trước là vẫn chưa được là, là, là ông chú vẫn chưa thống nhất để kéo nguồn nước cho chị nếu như mà khó quá mà người ta không cho cho chị lấy nước thì có lẽ là giang cũng phải gửi tiền lại cho chị hoặc mua cho chị gạo chị ấy thôi với lại là chị um, chua đấy chua cũng uh, bị uh, ngủ mà muốn làm vách nhà ấy mình cũng uh, chưa có thời gian để sang xem là tìm người giúp chị làm cái vách vách nhà ấy. mình còn có rất là giờ đấy nên cái này chủ yếu là mình uh, ấy thôi mở cái đường và kè cái kia cái cầu này thì mình chưa cho thể à, mọi người đi qua lại được và dỡ cốt pha thì nó cũng phải 21 ngày mình mới dỡ được nhé anh chị nhé Đấy. sau khi mà bà con đã làm xong thì à, mọi người cũng đã về các quý bác anh chị nhé Đấy, cái đoạn mà mình bảo bà con làm kè xây kè kia à, vị trí này và lại mình mở rộng cái à, đoạn cua này vào thì cái cầu này nó không bị cua gấp Đấy, quý bác anh chị nhá để hai xe nó tránh nhau nó vào khi vào cầu sang đường bên kia nó rất là dễ dàng Đó. đây các anh chị có thể nhìn thấy được Đấy. Đó. ở đây nó sẽ là rộng ra hơn rất là nhiều rất là rộng thì uh, cho bà con đi lại nó cũng tiện dễ dàng hơn thôi thì không uh, ấy gì cả đây còn uh, tự xây ờ, tự uh, ấy mở rộng thêm đây chỗ này cũng vậy này trước là nó hẹp thì, à, con tự để kè tự ấy vào thôi nó rộng ra Đó. Đấy, thuận tiện đường đi lại mà trước này nó hẹp Đấy, nhìn từ đây à, ngược lại thì các anh chị được nhìn thấy được nói chung là tuyệt vời cái cầu này thì à, phải 21 ngày thì mình mới à, dỡ được cốt pha những cái cầu đầu tiên nhé các bác anh chị nhé đó. mình chỉ cần là lắp về phía ấy nữa ông tip nữa mai mình tháo thì, uh, cốt pha với cái cái cột mình lắp nốt hai ống tiếp vào đây làm lan can để cho mọi người đi lại qua cầu nó an toàn hơn đó, cảm anh chị nhé như hôm qua thì uh, các anh chị cùng toàn thể mọi người là cũng biết được là bà con đã mở xong cái ờ, đoạn cua cho nó rộng ra vì đoạn này là đoạn cua tay áo mà nên là mình cũng đã bảo bà con là xả đất kè đá để cho nó rộng ra thì các anh chị cũng đã xem biết rồi và hôm nay là Giang chủ yếu vào là để uh, hoàn thiện cái uh, cầu gọi là cái lan can là cái cuối khâu cuối cùng của anh chị nhá của một cái cầu thì uh, cái ống tuyếp thì à, Giang cũng đã mua rồi sáng nay thì à, mấy anh em là cũng đã đi à, mua và đặt và mình cũng cắt tại cái quán đó mình đo sẵn rồi mình cắt mình mang về mình chủ yếu là tháo cốt pha ra và mình lắp vào xong đó mình hoàn thiện cái khâu cuối cùng nhé quý anh quý anh chị nhé và sau đó thì trong quá trình là mọi người làm thì Giang sẽ công khai lại toàn bộ tài chính cũng như là danh sách mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho bà con bản à, hàng trắng lư và có một cái bản nó nhỏ trong này là hãng mông đơ đi sâu vào từ bản hãng trắng lư vào trong này à, hơn hai cây số và đến đây thì qua mấy cái con suối cái khe rất là khó khăn đấy thì à, được sự ủng hộ của mọi người mình đã làm hai cái cầu để ban chị nhá mình cũng đã đi à, lấy cái ống tiếp về và tháo lan can bảo ba anh em à, thao với lại em lầu em báo ra để à, làm cùng nhau để cho nó xong đi thì chắc có lẽ phải là cũng ờ, mất một buổi đấy nhất đợi để nó ờ, hoàn thiện thì ờ, các anh chị biết rồi trước là mình đổ cái cốt pha thì mình mới tháo được nên mình lắp vào đây là các anh chị đã biết là mình phải rất là cẩn thận để chát bịt nó vào đấy, bịt hai đầu cũng đi ống tuyếp uh, 48 các anh chị nhé Đó thì khâu này là khâu hoàn thiện thôi đấy, hoàn thiện là mình à, vá nó lại thì vì lúc mình đổ cốt sàn nó không thể là, là mà, mà đẹp mịn hẳn ngay được ấy và cái chân cầu này thì mình cũng à, đắp cho nó thêm một chút nữa để vữa nó chắc với anh chị nhé và cái cột này thì mình sẽ sơn màu trắng như cái à, cầu đầu tiên đó. là cũng hai cái thành thì bên này cũng vậy Ờ, đã ấy xong rồi cũng đã cắt đo từ cái cầu Đấy, xong là là mình lấy về thì hôm nay mình à, bảo mọi người là hoàn thiện nốt cái khâu cuối cùng và cái cái ấy của nó cái thành cái cột của nó Đấy. còn chiều rộng của cái cầu này thì là 2 mét gần 2 mét 2 các bác anh chị nhé Nói chung là cái này là xe 34 à, tấn là đi lọt ô tô thoải mái luôn và cái đoạn hôm qua thì các anh chị biết rồi là bà con đã, mở rộng xong đường mở rộng nó nó ra thêm à, một chút để đi vào nó dễ hơn đoạn này đoạn cua thì mình cũng kè rồi đấy trong quá trình mà anh em à, hoàn thiện cái lan can cho mình thời gian thì mình sẽ công khai tài chính cho toàn thể quý cô anh chị toàn vâng, thể mọi người biết nhé à, trong quá trình uh, mấy anh em mọi người đang hoàn thiện cái uh, cầu thì Giang cũng uh, xin uh, đọc lại toàn bộ danh sách quý các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho bà con ở trên này nhé để mọi người cùng uh, tiện thể theo dõi biết uh, rõ hơn thì uh, như Kim đang tâm sự và chia sẻ cho quý anh chị cùng toàn thể mọi người biết là cái lần đầu tiên mà Giang có vào mà vô tình quay được cái um, hai cháu đi học về qua một cái cầu mình gọi là cái cầu khỉ thì uh, được uh, nhóm của chị Mến là Phạm Thị Mến ở bên Canada có xem được và điện cho Giang à, là xem là làm cái cầu đấy hết bao nhiêu thì nhóm chị sẽ ủng hộ thì à, Giang cũng nói luôn là làm cái cầu cũng phải trên dưới 20 triệu thì à, cái à, quỹ của chị đợt trước là khoảng 8 triệu ấy thì chị bảo cứ làm đi thì ờ, sau là chị sẽ gửi tiếp cho ờ, nữa để làm cầu thì ờ, phải nói là Giang rất là chân thành cảm ơn nhóm của chị Miến ở bên Canada đã theo Giang từ Hà Giang cho đến Yên Bái và cho đến hiện tại bây giờ và cái tiền trong quá trình mình làm cầu ấy với ba chị ạ thì Giang cũng nhận được thêm với sự ủng hộ của các anh chị mạnh thường quân nữa thì Giang cũng xin đọc tên và số tiền luôn nhé cho mọi người là cùng theo dõi Một là nhóm của chị Phạm Thị Mến ở bên Canada là 25 triệu 900 ngàn đồng Đấy, 1.000 đô cộng uh, Canada đổi ra là 17 triệu 900 ngàn đồng cộng với 8 triệu Rồi trước quý của chị là tổng là 25 triệu 900 ngàn đồng Sau đó thì uh, trong quá trình làm thì Giang nhận được thêm của nhóm của của anh chị của các chị nhá chị uh, Jenny Tăng chị Danny Nguyễn chị Thủy Tăng uh, Tommy Tăng là tổng số tiền là 400 đô đổi ra 9 triệu à, 200 à, bao nhiêu ngàn đó thì à, các chị có điện trực tiếp cho mình lúc đấy là mình cũng quên mình ghi vào luôn tiền số tiền đấy nhưng mà các chị bảo thôi với số là hơn một triệu lẻ ấy, thì à, 200 ngàn đồng thì bảo cho Giang là đổ tiền xăng đi lại ấy. thì à, còn lại 8 triệu là cho làm cầu cùng anh chị nhé làm nhóm của chị là 8 triệu ba là cô Nga Trần ở bên USA là tổng là 1.000 đô là 23 triệu trước đó thì là 200 đô là 100 đô cho một chị mù và 100 đô nữa à, cũng là cho một chị mù thì Giang cũng chưa đi à, à, mua hết cho hai chị đó được và 100 đô được trước mà Giang có ấy là của cháu chặn mình cũng chưa đưa vào cho cháu chặn được ba là cô hợp là bên USA từ kênh của em Linh Văn Bé nha các anh chị đang gửi cho Giang là 100 đô là 2 triệu 3 năm là chị uh, Hoa trần ở Hà Nội là 1 triệu đồng à, ờ, 6 là chị Nguyễn Thị Phước ở tận trong Đà Nẵng cũng anh chị là 1 triệu đồng 7 là cô Lan ở trong Đà Lạt là 1 triệu 500 ngàn đồng anh chị nhá tổng số tiền ờ, à, Tổng số mạnh thường quân là 7 người Đấy 7 à, ờ, ấy thì là hầu như là toàn các chị, chị em phụ nữ đó Các anh chị ạ Đấy ủng hộ làm cầu là có 7 thì à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân là đều là nữ hết và tổng số tiền đang nhận được là 62 triệu 700 ngàn đồng Nếu cô bác anh chị nào còn thắc mắc thì mọi người có thể là cộng lại à, cho ra Còn phần chi mua vật liệu và làm hết từ cầu 1 đến cầu 2 Thì bây giờ là mình sẽ à, quay cái sổ mình vừa quay để cho quý cô ba chị cùng uh, có thể mọi người là tiện theo dõi học kỹ hơn đấy về chi tiết cụ thể và chi tiêu như thế nào và hết bao nhiêu Thế uh, quý cô bác anh chị có thể uh, và mọi người có thể nhìn rõ hơn nhé. Đây là cái quyển sổ mà mình uh, ghi và hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại cầu mà. Đấy quý bác anh chị đây là cái danh sách đây. Đấy mình đã đọc rồi. Đấy một là nhóm một chị Phạm Thị Mến này Canada này, 25 triệu 900 này. Đấy chị uh, Jenny Tăng, Jenny Tăng, Thủy Tăng này. Đấy cũng tổng là 62 triệu 700 ngàn đồng. Nếu quý anh chị nào cộng sai hay trên nào mà Giang không đúng thì mọi người có thể liên lạc lại cho Giang nhé và comment ở phía dưới đây là cái tiền mua vật liệu nha quý bác chị nhá đây rằng nghỉ rất là chi tiết và mua ngày nào thì mình phải cầm cái quyển sổ đi theo mà một là cầu 1 cộng cầu 2 nhá quý bác chị nhá đầu tiên là ngày 8 tháng 12 năm 2020 mua 20 mình bắt đầu khởi công cây cầu đầu tiên là mình mua gà hoa quả cúng thần linh thổ địa đối với mình đó là tâm linh mà Đấy, khi mà mình động chạm đến cái rừng núi của nơi mà rừng thiêng nước độc thì mình không không làm như thế không được và mình mua thức ăn uh, hoa quả là cũng là hết 500 cả cái tiền uh, ấy là quý anh chị nhé để mời uh, người mọi người về cúng ấy đấy đó ngày hôm đó thì mình mua xi măng này 3 tấn này tổng 3 triệu 900 ngàn đồng này sắt phi 16 15 cây này 370 3 triệu 750 ngàn đồng này Và Giang cũng nói luôn với các anh chị là cái đợt mà Giang mua sắt này là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 này Là sắt mình mua rẻ hơn lúc đấy là giá sắt ấy là mua rất là rẻ các anh chị ạ Chỉ à, có 250 nghìn một cây thôi Nhưng mà sau mãi cái cầu thứ hai này làm thì lên đến 270 208 270 280 nghìn một cây sắt phi 16 khá là đắt luôn đấy đây được ngày 8 tháng 12 mà đây sắt phi 12 này 10 cây này, 1 triệu rưỡi này. Đấy sắt phi 10 x 10 này, 950 này. Sắt phi 6 là 30 kg này. 450 này. Đấy. Cưa gỗ này 40.000 đồng này. Kìm cộng lực để cắt sắt mình mang vào đấy của bác chị là 500 nghìn này. Hôm đó mình mua là hai sỏi là xe là hai xe sỏi. 2 triệu 2 này. Cát hai xe này 2 triệu này. Cước xe chở uh, cát cộng sắt và xi măng đấy hôm đó là chở riêng uh, sắt này xi măng này đấy những cái ờ, ấy của mình ấy, xi mình đây là cước là hết 500 ngàn đồng cước xe của bác anh chị nhá ngày hôm đó ngày 8 tháng 12 là hết 16 triệu uh, ờ, 790 ngàn đồng đấy sang sang ngày 12 tháng 12 năm 2020 đấy bắt đầu mình khởi công con trình mình làm mà thì mình lấy thêm một xe sỏi một xe cát và sang xe cho bà con hôm đó là 350 ngàn đồng đó tổng hết 2 triệu 450 ngàn đồng đến ngày 17 tháng 12 là mình lại lấy thêm một xe sỏi một xe cát và xăng xe để cho bà con chở trong này là 350 ngàn đồng thì tổng là hết 2 triệu 450 ngàn đồng đấy quý anh chị nhé và từ đây thì quý anh chị có thể nhìn thấy là cái danh sách mình ghi rất là kỹ càng rất là rõ ràng ra và phía bên này thì quý anh chị là sang bên này là ngày bao nhiêu là ngày 18 tháng 12 năm 2020 đây một xe sỏi 1 triệu 100 ngàn đồng một xe cát 15 bao xi măng sơn một hộp để sơn cầu đấy các anh chị 100 ngàn hộp sơn tổng hôm ngày 18 tháng 12 năm 2020 là hết 3 triệu 600 ngàn đồng đó quý anh chị nhé sang ngày 22 à, tháng 12 năm 2020 đó. À, hôm đấy là ừ, xăng xe là hết 350 tổng 3 triệu 600 Còn ở dưới là 22 tháng 12 năm 220 là mình lấy một xe sỏi Một xe cát Mình bắt đầu là tiếp tục lấy uh, sắt I16 năm cây Để vào làm cái cầu thứ hai nhá Mình tổng luôn cả cả hai cầu mà Đấy sắt V12 này Nhân 10 cây Nhân 165 đấy, 5 cây nhân 275 Là 1 triệu 375 nghìn đấy Đấy, quý anh chị có thể xem là mọi người nhìn cho nó kỹ hoặc là mọi người cộng lại cho Giang nhé Đó, mình đọc là ờ, nó ấy này Sắp phi 10 này, 5 cây thêm nữa là nhân một giá 105 này xi măng mình lấy 20 bao nhân 70 xi măng là cũng lên giá luôn hầu như là toàn bộ lên giá bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 thép buộc để buộc hai cây cầu thép nhỏ nhỏ đấy các anh chị thép một uh, ly ấy, 6 kg này nhân 25 này 150 này đấy lưỡi cắt sắt lấy 12 cái nhé quý anh chị lưỡi cắt sắt để mình ờ, ấy để cắt cái sắt phi 16 sáu cước xe hôm đấy là chở cho mình cả à, cái cái sắt nữa à, xi măng lên nữa là 500 ngàn đồng và xăng xe chở cắt sỏi cho bà con ngày hôm đó mình chở sỏi ấy bà đường khá là xa nên là cái xăng xe rất là tốn quý anh chị hôm đấy là 500 ngàn đồng Đấy, ngày hôm 22 ờ, tháng 12 năm 2020 là hết 8 triệu 320 ngàn đồng Nhưng mà chị nhé Đến ngày 23 tháng 12 năm, nghìn, năm 2020 Thì mình tiếp tục lấy hai xe sỏi, hai xe cát Và xăng xe cho bà con là 350 Đây là hết 4 triệu 550 ngàn đồng Đó là ngày 23 tháng 12 Đến ngày 24 tháng 12 năm 2020 Mình tiếp tục lấy xi si để tiếp tục làm cái cầu thứ hai Đổ Đấy 20 bao xi si nhân giá 70 1 triệu tư và tấm ván ép mà hôm mình làm cái cầu thứ hai đấy đây là mỗi tấm là 300 ngàn đồng là 900 à, hai ống tip mỗi ống dài 6 mét mình cắt đôi ra mà đấy mỗi một ống là 170 nhân hai ống là 340 ngàn đồng đấy sơn thì mình lấy một hộp 100 ngàn đồng à, cước xe là 500 ngàn đồng để chở vào hôm đó ờ, xăng xe cho bà con để chở cát sỏi vào thì là 500 ngàn đồng tổng là 3 triệu 740 ngàn đồng ngày hôm đó ngày 24 tháng 12 đó là cũng là ngày à, cuối cùng là mình mình trở vào và quá trình mình chở cát sỏi này thì vào cây cầu đầu tiên là mình đổ một đoạn bê tông và trên cũng thế là nó hơi tốn nhiều xi si và sỏi cát đấy quý ba anh chị ạ đó. chứ không phải là đổ nguyên cầu mà nó như vậy đâu đó và tiền ăn cho bà con thì quá trình mình làm ấy thì à, có chị gái của Giang là chị ở bên Anh chị xin giấu tên Đấy, tổng ờ, số tiền chị trước gửi cho Giang là 5 triệu 700 với 100 ờ, đô trước ờ, nữa bảng Anh nữa thì là hơn 6 triệu thì mình chi mình nói với chị là mình cho mua ăn cho bà con đấy hàng ngày thì theo chị là ừ, Giang muốn làm cái gì thì làm à, giúp ai thì giúp mà nên là Giang cũng nói chuyện với chị mà thôi thì à, bà con vất vả quá trình làm thì mình cũng à, mua thức ăn à, và cho bà con thì là tổng hết là 1 triệu 200 ngàn đồng trong ờ, quá trình là làm cầu à, thứ hai đấy à, cầu thứ nhất nữa là một triệu ờ, hơn một chín trăm ngàn đồng nữa mình quên nữa là hai triệu hai được cầu thứ hai là một triệu hai trăm ngàn đồng đấy tổng làm hết hai cái cầu nha các anh chị nhé là 41 triệu 900 ngàn đồng cộng với 1 triệu 200 ngàn đồng và tiền mua thức ăn là 43 triệu 100 ngàn đồng đấy tổng cả hai cái cầu của anh chị nhé mình làm từ trước đến giờ đó là hết như này thì ờ, mình trừ đi số tiền của anh chị biết rồi 62 triệu 700 đấy thì còn à, ờ, 19 triệu ờ, à, còn 20 triệu đây mình cứ cho tròn là còn 20 triệu kia tiền cầu tiền của các anh chị mạnh thường quân gửi đấy đấy các anh chị nhé thì Giang là cũng không có thời gian để để mà ấy thì mình phải về quê đưa mẹ đi rồi đâm ra là hôm nay là mình ảo lên hơi hơi vội vàng mình cũng không có thời gian để mà ghi hình nhiều cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết được và theo ờ, ấy thì các anh chị xem đã biết rồi à, quá trình làm thì à, lẽ là phải buổi chiều mới xong được nếu mọi người làm đấy thì mình phải về vội đấy với lại là để khi nào mà mình sẽ quay lên sau khi mà mình ờ, về quê có việc xong ấy thì là Giang sẽ quay lại để là tổ chức liên hoan cho bà con một hai mâm cơm À, cảm ơn bà con quá trình đã vất vả để mà giúp mình làm hoàn thành nhiệm vụ Đấy. và qua đây thì Giang cũng à, xin à, chúc toàn thể mọi người cũng như là quý thính khán giả cũng như là mạnh thường quân trong và ngoài nước là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống hiện tại thì chắc là buổi chiều mọi người mới hoàn thiện được giang lại không ở đây được mình phải về ấy có lẽ là giang cũng ờ, xin hẹn quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo thôi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé